Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh cuối mùa tràn về khiến cho hiện tượng nồm ẩm ở miền Bắc cơ bản chấm dứt. Thay vào đó thì người dân các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hôm nay sẽ đón chào những tia nắng ấm áp sau chuỗi ngày mưa nhỏ, mưa phùn giá rích. Có điều này do không khí lạnh yếu đi nhanh, vùng thấp phía Tây phát triển mở rộng nên hầu khắp Bắc Bộ trời đều nắng giáo, nhiệt độ cũng tăng dần, cao nhất ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng là từ 27 đến 31 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ cường độ nắng mạnh ngay từ sớm, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Dự báo đợt nóng này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 22 tháng 4, sau đó từ đêm ngày 23 sang đến ngày 24 tháng 4. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao được thiết lập, các tỉnh Bắc Bộ sẽ đón một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nắng nóng theo đó chấm dứt. Còn đối với các tỉnh thành phố miền Trung trong đêm qua, không khí lạnh còn khuếch tán yếu xuống, nên khu vực vẫn duy trì mây nhiều, mưa xảy ra rải rác. Tuy nhiên sang ngày hôm nay khi vùng áp thấp phía Tây mở rộng nhanh, trời sẽ chuyển nắng trở lại, dù cường độ nắng chưa mạnh nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng tăng lên được ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ, có nơi cao trên 34 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì vẫn còn nắng sớm và mức nhiệt từ 32 đến 34 độ. Dự báo bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Sau đó cũng từ đêm ngày 23 tháng 4 khi mưa rào và rông xuất hiện trở lại, nắng nóng mới tạm thời thuyên giảm. Trong đó mưa vừa mưa to tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay vẫn có nắng sớm và cường độ nắng mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Với Nam Bộ mức nhiệt độ cao 33 đến 35 độ và nắng cục bộ lại xảy ra ở miền Đông Nam Bộ. Về chiều tối do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo, khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm từ ngày mai rãnh áp thấp suy yếu mưa sẽ bắt đầu giảm dần